kính thưa đại chúng đức phật thích ca nguyên là một vị hoàng thái tử con vua nhưng đại chúng biết không cái tâm mà mong mỏi xuất gia của thái tử nó vẫn canh cánh sau đó thì thái tử dấn thân vào con đường tu hành tìm chân lý thực sự là thái tử muốn tìm cho ra sự thật cuộc đời này là cái gì tại sao chúng ta là con người sinh ra Đáng nhẽ chúng ta phải được hưởng hạnh phúc, tại sao chúng ta lại phải khổ? Cái sự hiện sinh của mình ở trên đời này có ý nghĩa là thật là gì? Ngài chăn trở câu đó, muốn đi tìm chân lý, tìm sự thật. Và Ngài ra đi một cái bình bát, khoác cái tấm y đấy và đi. Vào rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo, đấy, gọi là năm năm tầm sư thì thái tử tất đạt đa đi tìm tất cả những vị thầy danh tiếng đó dạy cho mình các cái phương pháp tu tập con nhé và các vị thầy khi dạy thái tử thì đều cảm phục thái tử vô cùng vì thái tử chọc một thời gian ngắn là bằng thầy bằng thầy thôi thì các vị thầy để bảo có thể là thái tử ở lại đây để cùng dạy đồ chúng với ta nhưng thái tử đều không chấp nhận vì mục đích của thái tử là muốn tìm cho ra chân lý cơ nhưng ông thầy này dạy mình nhưng mình vẫn chưa thấy được thỏa mãn chưa thấy giác ngộ chưa thấy được một cái chân lý tuyệt đối. Cho nên Thái tử từ bỏ tất cả những ông thầy trước đó. Có lẽ giờ còn mỗi cái phương pháp tu này thôi, tức là tu khổ hạnh, rèn thân này cho nó thật khổ các con ạ. Bắt đầu tu ép sát khổ hạnh. Thứ nhất ấy, ăn phải thật ít đi. À, ngày xưa ăn có thể một ngày năm bảy bát cơm mà bây giờ ăn ngày một bát đi xin ăn một bát và ăn ít đi nữa cuối cùng á, có những thời kỳ thái tử ăn một ngày một hạt đậu các con ạ ngày ăn một hạt đậu ngày ăn một hạt vừng hay là ăn một hạt lạc cho nên thân thể nó gầy từ một thanh niên cường tráng như vậy mà thân thể nó gầy mòn đến chỗ là da bọc xương da còn bọc với xương thôi không còn một tí thịt nào cả hố mắt ấy nó trũng xuống như cái giếng ấy, trong kinh nói là như cái giếng sâu khổ đến vậy khổ hạnh lắm các con đấy ăn ngày một hạt đậu ngày hạt một mè chứ không sao mà dòng dã như thế có thể mấy tháng trời làm sao mà còn gì nữa nó tiêu hết thịt đi cho nên trong kinh thì ngài nói là nếu khổ hạnh thì không ai khổ bằng ta rèn khổ hạnh bằng ngài và ngài tu khổ hạnh cùng với năm anh em cái ông kiều trần như đấy trong đó có cái ông kiều trần như mà trước đây đã đến xem tướng cho ngài đấy nha năm anh em này tu khổ hạnh cùng với ngài thế nhưng mà ngài ép xa khổ hạnh đến như vậy nhưng ngài mãi ngài cũng không thấy mình sáng kiến phát minh ra cái gì cả hôm ấy ngài khổ hạnh quá nó mệt quá cơ thể hết mất dinh dưỡng rồi ngài ngồi ngài ngã gục luôn quỵ luôn rất may là lúc ấy có một cô gái chăn dê thì cô mới thấy ngài như vậy cô vắt một bát sữa dê cô đến cô dâng cúng cho ngài khi ngài uống sữa xong thì nó tỉnh dần tỉnh dần sức khỏe nó hồi lại và ngài mới tư duy ngài bảo à như vậy là cái khổ hạnh không đem gì được cái lợi ích cho mình khổ hạnh không đem được trí tuệ cho mình nó chỉ là sự ép sát thôi thế thì lúc này ngài mới biết rồi đúng rồi khổ hạnh là sai rồi thôi bây giờ mình sẽ trở lại phải sống cuộc sống trung đạo tức là vẫn phải có ăn uống chứ không phải ăn cái kiểu một hạt mè một hạt đậu này và, và ngài quyết định là ngày ăn đủ một bữa sống trở lại cuộc sống trung đạo để có sức khỏe và con đường trung đạo này nó mới có thể dẫn mình đến giác ngộ chân lý được thế sau đó thì thái tử trở lại cuộc sống trung đạo ăn uống để có sức khỏe thì năm anh em cái ông kia ông bảo cái vị tu sĩ này thối chí rồi nghe không dám khổ hạnh như anh em mình nữa rồi thôi không chơi với cái anh thái tử này nữa đó. thì lúc ấy là thái tử phải tu một mình và sau đó thì cái duyên thái tử khi mà à, tìm được cái cội cây cái gốc cây mình gọi gốc cây bồ đề bây giờ đấy thái tử đến đó thái tử ngồi thiền định ở đó Cây cây nó vị trí nó cũng rất là mát mẻ đẹp đẽ thái tử nói rằng ta sẽ nguyện ngồi tu dưới gốc cây này nếu không đạt đạo tức là không sáng tỏ chân lý thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi cội cây này và ngồi đó thái tử nhập định tu thiền định đúng 49 ngày và trong 49 ngày thiền định ấy, tức là 49 ngày này là không ăn không uống luôn đấy các con ạ thì thái tử tất đạt đa nhập định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề và đến đêm 49 khi cái tâm hoàn toàn lắng trong an định hoàn toàn tất cả mọi cái phiền não trong tâm nó đều dứt trừ hết thì một cái tâm trong sáng thuần tịnh như vậy các bạn ạ ngài chợt thấu tỏ hết tất cả mọi lẽ huyền vi của vũ trụ này nhà ngài thấy hết luôn ngài thấy trời đất này ở đâu mà ra con người từ đâu mà có kiếp người tại sao lại phải già phải bệnh phải chết tại sao người ta không trẻ mãi được và con người ta chết rồi còn ai hết ngài cũng biết nghe không? ngài biết hết chết rồi còn đi đâu ngài thấy rõ ngài nói rằng ta như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy người này đến ngã tư rẽ trái người này đến ngã tư rẽ phải người này đến ngã tư đi thẳng ngài nhìn rõ chúng sinh ở ờ, cõi này chết rồi bỏ cái thân này rồi tái sinh đi đâu ngài nhìn thấy rất rõ ràng ngài mới biết à chân lý mình thấy đây rồi không còn một cái gì che mù trí tuệ của Ngài nữa, sáng tỏ hoàn toàn các con ạ. Cái trí tuệ sáng tỏ hoàn toàn đấy gọi là giác ngộ, toàn giác. Đức Phật là người toàn giác. Đó. Và Ngài mới thấy rằng tất cả chúng sinh, mọi chúng sinh trong đó có cả chúng ta đây các con ạ, đều có cái trí giác như Ngài, đều có cái trí giác như Ngài. Nhưng mà chúng ta chưa biết cách để khai phá nó thôi nghe không ai cũng có một cái trí tuệ toàn giác như ngài đấy nhưng chúng ta không biết cách để khám phá khai thác nó đấy cái đấy mới là cái đặc biệt cho phật nói tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của như lai đều có hết thì cái giây phút đó gọi là giây phút chứng đạo đó còn ạ khi đức phật đắc đạo thì nó phát sinh ra rất nhiều những công năng diệu dụng mà trong kinh thì nói là có lục thần thông nghe không? ngài có thiên nhãn thông này nhìn thấy khắp tất cả xuyên qua tường vách núi non nhìn thấy thiên nhĩ thông nghe khắp tất cả mọi nơi mọi thế giới không cái gì ngăn cản được và từ âm thanh nhỏ đến âm thanh lớn ngài đều nghe được rồi tha tâm thông biết tâm ý của người khác rồi Phật có thần túc thông à, Thần túc thông là biến hóa Đấy Rồi Ngài có túc mạng thông Tức là biết được vô số kiếp về trước con ạ Rồi cái thần thông nữa là Ngài có lậu tần thông Tức là sạch sẽ hết tất cả mọi cáu bẩn trong tâm Cái tâm hoàn toàn thanh tịnh Nó gọi là cực tịnh và Thanh tịnh, quang minh ở cái tâm này Đó, trở thành một bậc thánh nhân siêu thế đó đấy là cái giây phút đặc biệt nhất thì kính thưa đại chúng sau khi đức phật đắc quả thành phật giác ngộ thì ngài đã đi tuyên giảng giáo lý tuyên giảng cái con đường đạt đến chân lý này đạo phật là cái con đường đạt đến chân lý này ngài đã đi tuyên giảng ngài tiếp độ năm anh em kiều trần như rồi ngài xây dựng tăng đoàn nhé Ngài làm cho tăng đoàn lớn mạnh lên. Lúc ấy ở Ấn Độ là có rất nhiều ngoại đạo khác nhau, có đến 96 cái tôn giáo, đạo giáo khác nhau. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì gần như các tôn giáo, đạo giáo kia bị lu mờ đi hết. Người ta chạy về theo Đức Phật hết. Đấy là cái điều đặc biệt. Yeah. Và kính thưa đại chúng, Đức Phật đã mở một cái hành trình hoàng dương đạo pháp khai mở chân lý cho chúng sinh suốt một hành trình dài 49 năm bằng con đường đi du hóa, đi khắp các nơi, giáo hóa từ vua quan cho đến người thường dân nhất, giai cấp hạ tiện nhất mà Ngài đều giáo hóa. Và khi mà Phật Pháp đã hưng thịnh rồi thì đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, nghe từ giã từ biệt thế gian chúng ta ra đi đó, thì đến năm 80 tuổi ngài nhập niết bàn ở một cái rừng gọi là rừng sa la bây giờ bên ấn độ thì vẫn có cái khu rừng đó làm cái thánh tích khu phật nhập niết bàn thì kính thưa đại chúng 49 năm thuyết pháp độ sinh cuộc dấn thân đặc biệt và với một cái tương lai đầy sáng lạn như thế một hoàng thái tử chuẩn bị lên ngai với một gia đình một gia tài như thế con thấy không vợ đẹp con yêu như thế mà thái tử 19 tuổi xuân xanh dám dứt bỏ tất cả để đi con thấy một sự hy sinh lớn không mà đi không phải vì cái mục đích riêng tư mà vì thật sự muốn là cứu khổ cho tất cả chúng sinh tìm ra con đường cho mọi người thoát khổ đó, đấy là con người đặc biệt và sau này thầy mới nói là giáo lý của Đức Phật bây giờ thì đã lan truyền khắp thế giới. Bây giờ châu Âu ấy, thì người ta cũng quay về người ta tìm hiểu đạo Phật rất là nhiều. Và đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đã được thế giới công nhận là một tôn giáo lớn rồi. Nhưng mà ngày lễ của Đức Phật, những ngày lễ lớn được UNESCO công nhận, đấy là ngày lễ của thế giới, gọi là ngày lễ tam hợp đấy, Vesak, thế giới công nhận. Đó đấy là cái điều vinh danh cho chúng ta